dục vọng của con người là vô cùng vô tận nếu một người không học được biết đủ không tu tỉnh lại bản thân chỉ mãi chạy theo hưởng thụ dục vọng thì sẽ có ngày danh mất thân tàn người xưa đều coi vấn đề tham luyến sắc dục rất nghiêm trọng cho nên bất luận người nào muốn tránh được tai họa khổ đau thì nhất định phải coi nhẹ phải giới cấm ở vấn đề sắc dục hai câu chuyện dưới đây cho thấy người thường cũng vậy người tu luyện cũng vậy nếu tham biến sắc dục vi phạm thiên lý ác sẽ gặp hậu quả quỷ hồn bảo hộ lâm tú tài thời xưa ở sơn đông có dì tú tài tên lâm trường khang tuổi đã tứ tuần nhưng mãi vẫn chưa thi đỗ cử nhân một ngày nọ ông đang suy tư không muốn tiếp tục theo đuổi con đường khoa cử nữa thì đột nhiên nghe bên tai cất cao giọng đừng nản lòng Tú Tài kinh ngạc hỏi Ai vậy? Ông chỉ nghe thấy giọng nói đó đáp lại Ta là quỷ hồn trốn âm gian Mấy năm nay ta vẫn luôn ở bên cạnh bảo hộ ngài Bảo vệ ngài Lâm Tú Tài bảo quỷ hồn hiện hình cho ông xem nhưng nó từ chối Lâm Tú Tài yêu cầu liên tiếp bốn lần nhưng quỷ hồn nói Tiên sinh muốn nhìn thấy tôi thì cũng được thôi chỉ là khi nhìn thấy tôi thì tiên sinh đừng sợ nhé Tú Tài tỏ vẻ đồng ý Quỷ hồn lập tức hiện ra trước mặt Tú Tài Toàn thân đầy máu và nói Tôi là một thường dân ở huyện Lam Thành Một người họ trương ở huyện Dịch đã hại chết tôi Thi thể tôi bị đè bên dưới tảng đá ngoài cổng thành phía đông Tiên sinh sau này sẽ làm huyện lệnh huyện dịch nên tôi thường đi theo phục dịch tiên sinh Mong rằng sau này tiên sinh sẽ giúp tôi phá giải án oan Công danh đến muộn chỉ vì tham luyến sắc dục Văn Hùng nói với Lâm Tú Tài là vào năm nào ông sẽ đậu kỳ thi hương và năm nào ông sẽ đổ tiến sĩ Nói xong thì biến mất Quả nhiên năm đó Lâm Tú Tài đã đậu kỳ thi hương Tuy nhiên, ông đã không thi đổ trong kỳ thi tiếp theo Lâm Tú Tài than rằng một quỷ hồn làm sao có thể biết hết công danh sự nghiệp nơi thế gian Lời còn chưa dứt thì trong không trung một giọng nói vang lên Bản thân tiên sinh có hành vi không đoan chính chứ không phải là tôi nói sai Vào ngày đó tháng đó, tiên sinh đã tư thông tình cảm với một quá phụ May mà không có mang thai Không người nào trên thế gian biết được chuyện này Nhưng âm gian đã ghi lại việc ác của tiên sinh Tuy tiên sinh đã được tha tội nhưng hai khóa thi sau vốn đều đổ đạt lại bị kéo dài thêm hối cải và quy chính nên sự nghiệp áp thành lâm tú tài thất kinh quả là thần linh đều biết và ghi chép lại mọi chuyện trên thế gian bắt đầu từ lúc đó lâm tú tài thành tâm hối cải nói năng cẩn trọng khiêm nhường và cự tuyệt sát dục luôn luôn tu thân sau này ông đổ đạt hai khoa thi mà trước kia không qua ông đỗ tiến sĩ và nhận chức huyền lệnh huyện dịch. Sau khi nhậm chức, ông lập tức đi tuần trong thành. Ông nhìn thấy một tảng đá ở cổng thành phía đông. Bèn ra lệnh lật tảng đá lên, quả nhiên thấy một thi thể. Lâm tiến sĩ lập tức truyền lệnh bắt người họ trương tới thẩm vấn. Họ trương kể lại chi tiết quá trình mình giết người từ đầu đến cuối, sau này y bị trừng phạt theo pháp luật khảo nghiệm tâm sắc dục để chọn đệ tử hứa tôn tổ sư có tịnh minh đạo phái lưu sơn ở vùng tinh dương nước tấn vào năm thái kham thứ nhất 266 420 sau công nguyên là đệ tử của ngô mãnh chân quân thời đó vùng giang đông có rất nhiều hang rắn ngô mãnh định diệt rắn bèn chọn ra hơn 100 đệ tử cùng đi khi đến cao an Ngô Mãnh lệnh cho đệ tử chuẩn bị 100 cân than củi Sau đó dùng thước đo và chặt thành những que than có chiều dài bằng nhau rồi đặt chúng lên đạo đàn Đến tối toàn bộ những que than này biến thành những thiếu nữ mặc y phục trắng Lũ lượt chạy tới trước mặt các đệ tử của Ngô Mãnh Ông bướm lạ lơi Tờ mờ sáng hôm sau Ngô Mãnh đi kiểm tra xem các đệ tử của mình thế nào thì thấy rằng không có một người nào mà trên y phục không dướng bụi than. Tuy nhiên, Duy chỉ có y phục của hứa tôn là không bị đen bẩn Diệt được tâm sát dục chính là diệt được yêu ma Ngô Mạnh đã dẫn theo hứa tôn đến Liêu Giang Nơi có hang của con rắn lớn Dò la động tĩnh Khi con rắn lớn bò ra khỏi hang Hứa tôn chân đạp thế thất tinh Tay cầm kiếm sắt dẫm lên đầu nó Múa kiếm giết chết con rắn Quả nhiên những đệ tử khác vì tham luyến sắc dục nên không có năng lực trừ ma Do đó người tu đạo nếu không đoạn dục thì ác nghiệp quấn thân, không thể tu được nữa Tham luyến sắc dục chính là tử quan của người tu đạo Tương truyền, có một vị tăng nhân trẻ tuổi hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni rằng Những phụ nữ ngoài xã hội, chúng ta nên mang thái độ như thế nào để đối đãi với họ? Phật Thích Ca Mâu Ni đáp tốt nhất là tránh họ không nên nhìn họ nếu không thể tránh họ thì cần xem như không nhìn thấy họ không nên nói chuyện với họ nếu vẫn không thể không nói chuyện thì khi nói chuyện với họ nhất định phải có tâm thuần khiết nên nghĩ rằng mình đã xuất gia giống như hoa sen mọc giữa đám bùn mà không bị ô uế mà hoa sen thì cần thanh tịnh không dơ bẩn sắc dục là ngọn nguồn tội ác nơi thế gian người xuất gia cần sống với thân tâm thanh tịnh trong sạch gặp phụ nữ lớn tuổi thì coi như mẹ mình gặp phụ nữ nhiều tuổi hơn thì coi như chị gái mình gặp phụ nữ ít tuổi hơn thì coi như em gái mình mà đối đãi dục vọng của con người là vô cùng vô tận nếu một người không học được biết đủ không tu tỉnh lại bản thân chỉ mãi chạy theo hưởng thụ dục vọng thì sẽ có ngày danh mất thân tàn người xưa đều coi vấn đề tham luyến sắc dục rất nghiêm trọng. Cho nên, bất luận người nào muốn tránh được tai họa, khổ đau thì nhất định phải coi nhẹ, phải giới cấm ở vấn đề sắc dục. Tiếp theo, Tâm Linh Cuộc Sống xin gửi đến bạn câu chuyện Nếu có thể coi nhẹ được tâm sắc dục thì sẽ tránh được rất nhiều tai họa trong đời. Theo ghi chép cổ xưa trong suốt nhiều thời đại, vô số quan lại học giả, người tu luyện có thể công thành danh toại và được người đời ngưỡng mộ thì đều là do có thể coi nhẹ được tâm sắc dục Vậy tại sao từ chối những lời dụ dỗ sắc tình có thể mang đến phúc báo? Các vị thần xem xét hành vi và ý niệm của chúng ta như thế nào? Người xưa nói rằng Sắc dục là đại quan lớn nhất trong cuộc đời Là điều xấu xa độc hại nhất con người sinh ra từ sắc và chết đi cũng chỉ vì chữ sắc này Đa phần những ý niệm sắc dục đều là do ma sắc khống chế Con người với bản chất tiên thiên thuần tịnh Trải qua mê lạc trần gian Trong vô tri vô giác mà hình thành tâm sắc dục Gặp sắc liền sinh tình Gặp cảnh thì phần thần bay đi mất Nếu như có thể trừ tận cái gốc rễ của sắc Thì gặp mỹ sắc cũng không cho đó là đẹp Gặp phụ nữ cũng không quan tâm đến là người tu luyện thì cần phải nghiêm khắc trừ dứt tâm sắc dục này còn đối với một người bình thường thì sắc dục chỉ đơn thuần là để duy trì nòi giống về sau vì vậy nếu có thể coi nhẹ được nó thì thân thể sẽ thuần tịnh sinh khí tràn trề để lùi bệnh tật và kéo dài tuổi thọ từ chối cám dỗ của sát dục vào thời Bắc Tống có một người tên là Hà Trừng tinh thông y thuật và được nhiều người biết đến trong huyện có người tên Tôn Sĩ Nhân bị bệnh nặng lâu ngày chữa không khỏi Nghe nói Hà Trừng y thuật cao minh nên muốn mời ông về nhà chữa trị Vợ của Tôn Sĩ Nhân vô cùng xinh đẹp và trẻ trung Cô nói riêng với Hà Trừng rằng Chồng tôi bị bệnh đã lâu Vì đi chữa trị nhiều nơi nên những thứ quý giá trong nhà đều đã bán đi hết Nay được tiên sinh đến nhà thăm bệnh thật vô cùng cảm ơn Nhưng nhà tôi không có tiền để trả tiểu nữ xin nguyện dân hiến thân thể dùng làm chi phí chữa bệnh cho chồng Hà Trừng nghe xong liền nghiêm nghị nói Sao phu nhân có thể ăn nói hồ đồ như vậy được Gia cảnh của cô vốn khó khăn Tôi lại hành nghề y cứu người Làm sao có thể lợi dụng lúc nguy cấp như vậy được Tôi sẽ tận tâm trị bệnh cho chồng cô mà không lấy một hào nào hết Nhưng xin phu nhân hãy tự trọng đừng làm tổn hại đến bản thân Vợ của tôn sĩ nhân nghe xong rất xấu hổ và cũng cảm kích mãi không thôi Thần ban phúc lành cho người thiện lương Đêm hôm đó, trong giấc ngủ, Hà Trường cảm thấy mình được đưa đến quan phủ Tiền sảnh rộng rãi, sáng sủa các quan viên trong sảnh nói với anh ta Ngươi hành nghề y trọng đức, không lợi dụng lúc nguy nan mà xâm hại trinh tiết của phụ nữ Đức hạnh của người thật cao quý và đáng khen ngợi đã cảm động đến thần linh phong cho ngươi chức quan ban thưởng năm vạn đồng khi anh ta tỉnh dậy thì biết đó chỉ là giấc mơ Hà Trừng nghĩ một thầy thuốc nơi thôn giả làm sao có phúc lộc như vậy được vì vậy cũng không bận tâm đến nữa nửa năm sau hoàng thái tử mắc bệnh các ngự y trong hoàng cung đều bó tay khắp nơi gián cáo thì tìm thần y cao minh Hà Trừng biết vậy thì xin được vào chữa trị Hoàng thường hạ lệnh triệu anh ta vào cung Hoàng tử chỉ cần uống hai liều thuốc của anh ta thì bệnh liền khỏi Hoàng thượng rất vui mừng và phong cho anh làm thái y kèm năm dạng đồng Lúc này anh chợt nhớ đến chuyện trong giấc mơ trước đó Kinh ngạc và hiểu rằng không ngờ những lời dị thần ấy nói đều đã thành sự thật Chung phòng với tỳ nữ ba năm nhưng không động tâm sắc dục Lưu Lý Thuận, người huyện khởi, tỉnh Hà Nam, sống vào thời nhà Minh. Khi đó, ông được một người giàu có mời về để giảng dạy kinh sách. Người đàn ông giàu có đã đặc biệt thuê một tỳ nữ trẻ và xinh đẹp để túc trực chăm lo sinh hoạt hàng ngày cho Lưu Lý Thuận. Đây là thể hiện sự tôn trọng và kính nể của ông ta. Tỳ nữ trẻ ở bên ông ta cả ngày lẫn đêm, tối đến lại ngủ chung một phòng. Chớp mắt đã 3 năm trôi qua, Lưu Lý Thuận muốn rời quê hương để đi thi nên đã từ biệt với người giàu có kia Người chủ giàu có rất cảm kích vì những cống hiến của Lưu Lý Thuận nên đề nghị gả cho ông ta cô tỷ nữ xinh đẹp thông minh để làm vợ lẽ Lưu Lý Thuận nói Tôi rất cảm kích những ân đãi của ngài Cảm ơn ngài đã tìm giúp tôi người tỷ nữ thông minh lanh lợi Chiếu cố chuyện ăn uống của tôi trong suốt 3 năm qua Tôi rất biết ơn vì điều đó Mặc dù ở chung phòng Nhưng mấy năm qua tôi chưa bao giờ mạo phạm cô ấy Tôi là người đọc sách Thánh Hiền làm sao có thể vi phạm lễ tiết Làm sao có thể lấy làm thiếp mà chưa có lễ nghi chính thất chứ Lưu Lý Thuận đã từ chối lời khuyên của người chủ giàu có và đề nghị tỳ nữ chọn người xứng đôi dừa lứa để kết hôn Người chính trực đường hoàng, giữ tâm sáng như ngọc người chủ giàu có bán tin bán nghi đối với những lời nói của Lưu Lý Thuận. Trong bụng nghĩ thầm, chẳng lẽ nam nữ hơn 3 năm ở chung một phòng với nhau, con người chứ không phải là cỏ cây, làm sao có thể vô tình như thế được? Lưu tiên sinh làm sao có thể giữ thân như ngọc trong suốt 3 năm chứ? Người chủ nhờ vợ mình hỏi riêng tỳ nữ. Tỳ nữ cho biết, ông Lưu là người rất nghiêm khắc và đàng hoàng ông ấy chưa bao giờ có những lời lẽ khiêu gợi hay cử chỉ mạo phạm. Ngay cả những lúc tỳ nữ gần gũi chăm sóc, ông ấy cũng không có làm gì quá phận, chưa từng chạm vào người tỳ nữ. Sau nhiều lần tra hỏi sự tình, người chủ kia vô cùng cảm phục, cảm thấy Lưu Tiên Sinh là một chính nhân quân tự có đức hạnh cao quý. Không những học vấn uyên thâm mà nhân cách vô cùng cao quý. Ba năm giữ được đức hạnh tâm không bị ô uế, thuần khiết như bậc thánh hiền, thật khiến người ta kính nể. Thành bại được mất đời người chỉ do sai khác một niệm. Năm Sùng Trinh thứ bảy triều đại nhà Minh, Lưu Lý Thuận vào kinh ứng thi và đã đổ trạng nguyên. Sau này ông còn có rất nhiều thành tích trong học vấn và được nhiều người ngưỡng mộ. Bất cứ ai nghe đến câu chuyện của Lưu Lý Thuận đều cho rằng ông có phẩm hạnh trong sáng như ngọc